Ừ, xin chào các bạn à, Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ học về cái lập trình C cơ bản cho 8051 Và cái phần mềm chúng ta sử dụng đây là code KC Các bạn đã biết rồi Thì hôm nay chúng ta sẽ qua ba nội dung chính sau Thứ nhất là chúng ta ôn lại các biến, các cấu trúc của một chương trình C trong 8051 Thứ hai là chúng ta lập trình à, cho cái con led đơn với với 8051 và mình sẽ mổ xẻ cái chương trình ra đúng không cái thứ ba là chúng ta sẽ thêm vào cái phần nút nhấn để để mà chúng ta có thể à, lập à, lập trình có nút nhấn nữa Đấy, đúng không thì à, nếu mà nội dung à, nội dung sẽ bó gọn ở ba cái này và chúng ta sẽ lần lượt vào từng phần từng phần À, cái thứ nhất là cấu trúc của một chương trình C trong 8001 thì cấu trúc của nó là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải khai báo thư viện chúng ta khai báo thư viện include đây dòng này đó là chúng cái bước này chính là cái bước chúng ta khai báo chỉ thị tiền xử lý còn à, cái khai báo chỉ thị tiền xử lý như thế nào các bạn coi lại cái video đầu tiên của cái chuỗi bài học này cái thứ hai là chúng ta cần phải khai báo thư viện cho nó thư viện đây có thể là studio h hoặc là include include string chấm chấm h đúng không include string chỗ này là string nha đấy à, cái thứ hai là chúng ta gán chân chỗ này chúng ta sẽ khai báo cái à, biến toàn cục cho nó ở cái khai báo biến toàn cục này thì chúng ta cũng có thể làm ở chỗ này hoặc là cũng có thể làm ở chỗ khác cho nên chúng ta bỏ đi nhé bây giờ chúng ta xem phần cán chân phần cán chân này chúng ta um, gán lần lượt các chân cho nó định nghĩa cái chân cho nó cái hàm này, này define này đấy đúng không thì các bạn xem lại cái video đầu tiên để hiểu được spec là gì độ rộng bằng bao nhiêu bit bao nhiêu bit đấy thì các bạn xem lại chỗ này tôi có thể chú thích cho các bạn là chúng ta gán chân nét bằng chân là chân B b hai đúng không chân B2 của con 8051 đấy Rồi ta định nghĩa nút bấm à, là ở B b ba, đấy nó có nút bấm nữa ở đây chúng ta sẽ lướt qua thôi chúng ta xem cái chính là chúng ta xem cấu trúc của một chương trình si thôi chứ không đi vào nội dung của đoạn cốt đúng không cái thứ hai là chúng ta khai báo hàng hay nói cách cách, cách khác là chúng ta khai báo nguyên mẫu của hàng đây khai báo nguyên mẫu của hàng Đấy. rồi à, chúng ta khai báo hàng chúng ta định nghĩa cho nó à, on là là một ớp là không sau đó chúng ta khai báo à, cái các uh, các hàm cho nó đây là trong này có bảng này ví dụ không x à, c không chẳng hạn đấy à, không x 3f chẳng hạn đấy. tùy vào mình muốn khai biến mình khai báo ra sao trong cái bảng nó tiếp theo là chúng ta khai báo biến toàn cục đúng không khai báo biến toàn cục biết đây là mình lấy một cái ví dụ nhé nhưng mà các bạn muốn hiểu kỹ hơn thì các bạn phải xem lại cái video đầu tiên mình đã nói rồi xem lại video đầu tiên để hiểu hơn cái video này còn nếu bạn không hiểu nữa bạn cứ than thì mình chả giải thích được đâu đấy ở đây chúng ta còn cần phải có một cái chữ mã chương trình trễ nữa chương trình trễ cho nó nữa đúng không đấy rồi à, vậy thì sau khi chúng ta khai báo mẫu nguyên mẫu của hàm khai báo biến toàn cục khai báo chỉ thị tiền xử lý cái bước tiếp theo là làm gì chúng ta phải xây dựng hàm và các chương trình cho nó hàm thì chúng ta chúng ta đừng nên xây dựng chương trình à, chính ngay lập tức mà chúng ta phải xây dựng cái chương trình chính à, chương trình con trước rồi mới xây dựng chương trình chính chính sau đúng không chúng ta sẽ khai báo cái chương trình con chúng ta viết chương trình con ra ví dụ voi chương trình một à, voi khai báo biến cục bộ các câu lệnh đúng không các câu lệnh luôn luôn có chấm phẩy biến cục bộ qua chấm phẩy có nhiều lúc mình lập trình ấy mà mình quên dấu chấm phẩy ấy. mà mùa gần 80 câu lệnh mình dò mình cảm thấy rất đau đầu dò mất mất một buổi giờ do vậy các bạn phải cứ viết được à, ba bốn dòng thì ngay lập tức dò lại giải thuật dò lại câu lệnh dò lại coi thì dấu chấm phẩy dấu câu cách viết câu là đúng chưa hàm đã đúng chưa tiếp theo là chúng ta xây dựng cái chương trình chính xây dựng chương trình chính à. voi tên hàm voi khai báo biến cục bộ các câu lệnh à, ở đây chúng ta lưu ý một điều nữa là này à, các hàm mà khai báo nguyên mẫu ấy thì phải được xây dựng trước hàm có lời gọi hàm đó đúng không à lại Đấy. vậy thì tóm lại một chương trình à, si trong tháng không một có bao nhiêu cái đó là có bốn cái chúng ta lưu ý như sau trình tự như sau đầu tiên là khai báo chỉ định tiền xử lý cái thứ hai là khai báo biến toàn bộ cái thứ ba là khai báo nguyên mẫu của khách hàng cái tư là khai báo khách hàng trong chương trình uh, xây dựng khách hàng chương trình con và chương trình chính như thế cũng là kết thúc kết thúc cái bài ngày hôm nay đúng không cái bài này nếu lại không đúng chương trình chính phần tiếp theo ta sẽ làm cái bài tập như sau để hiểu hơn về cấu trúc cùng chương trình bài tập như sau tiến vị các đơn bài tập là ghép nối lên đơn với chân bên một quy định tiếng sang đây tháng chín c năm mổ hãy biết chương trình tìm tiếng lên đơn là cho nó chạy đúng không à, chị để hiểu một cái chương trình nhá chỗ đoạn này à, chương trình con này sau đó viết chương trình chính này thì các bạn xem một cái chương trình mà mình đã viết sẵn đây đây nó có các, các chương trình con này voi sẵn thôi đúng không sau đó mình tạo uh, chương trình uh, con sẵn nhé tạo chương trình con sáng sáng sáng trẻ tạo chương trình con sáng nhanh cho đó chúng ta viết tinh thị chính cho nó đây chính là cái bộ bộ tiền xử lý này nghiên cứu tiền xử lý này đúng không cho đó chúng ta khai báo chính tỏa cục cho nó khai báo nguyên mẫu giá hàm cho nó khai báo biến này đây là khai, khai báo biến này khai báo biến có mảng đích này dân vậy nên à, sau khi phân tích ngũ sẽ lẻ rồi chúng ta làm cái bài tập này bài tập tôi đã nói đấy. bài tập này rất đơn giản và và tôi sẽ cho các bạn là 15 giây để mà suy nghĩ về cái bài tập này yeah. ở đây chúng ta thêm chữ là một trên dịu dàng cho nên cái ca này là đề bài cho cái một đúng không? cái một ta nói cái tần số số một các bạn đã tìm hiểu về con antenna 9 c một chưa nhỉ chân nào cống nào suốt cống nào vào ờ, như nhỉ các cống nó tìm hiểu có chút còn cứng chứ nhỉ nếu chưa tìm hiểu thì các bạn xem lại video thứ nhất video thứ nhất mình có nói về một cái mặt cơ bản cho nó rồi bây giờ chúng ta làm trên nó làm trên những kinh tế chi đấy và ở đây các bạn đã biết cách tạo và luôn chưa trong chi chưa nếu chưa biết cách tạo và luôn thì coi lại bài đầu tiên bài bài bài không và bài số 1 của cái, cái kênh của man đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo tiền xử lý đến nghe à, vai tứ viện bước tiếp theo là chúng ta sẽ định nghĩa giá trị à, bậc kèm nét nghĩa các tương ứng với số số không nhé dạ. bước tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo biến số chúng ta à, sẽ khai báo như sau Đấy. bàn B1 ở cổng cổng cổng B1 ban nãy chúng ta cái này xem này Đấy, cổng B1 chấm không này con có lẽ nó xuất ra ở cổng ở, ở, cái chân B1 chấm không cho nên chúng ta biết như thế giờ chúng ta cũng khai báo hàng cho thì cái hàng đầu tiên chúng ta cần phải khai báo là gì hàng trễ đúng không khai báo đầu tiên là cái hàng trễ cho nó con đúng không chúng ta biết những cái chương trình con tuy nhiên với cái bài tập này thì chương trình con không có tại vì nó có hai giá trị thôi bọc sát bọc sát đúng không cho nên mình không cần phải viết chương trình con bài này quá dễ cho nên ta vào chương trình chính luôn kiểm nghiệm như sau thôi rồi men rồi tụi mày làm trả về cái giá trị cho nó này nó trả xong nó trả về giá trị của chính nó will là chúng ta xác lập vòng lập vô hạn cho nó là bao nhiêu lần cũng chúng ta những tác cho điểm mà này mình vừa cái đó là gì nhờ thế này với này mình vừa cái đó là lép đúng không vậy chúng này là lép giải thuốc của mình là gì nhờ ban đầu là nó nhiêu mà cái khoảng thời gian là bao nhiêu một giây đúng không một giây thì sẽ tương ứng là 25 nghìn giây mình viết cái giải của mình viết ra rồi các bạn xem thử lỗi những lần mình sẽ cho các bạn 10 giây để xem xét thử lỗi như nào nên nhớ là cái chỉ thị Demine tức là đây này, chỉ thị này tính là cho phép tạo macro như thế đấy cho nên đằng của nó là không có dấu chấm phẩy cái đương nhiên này của con yêu nó phải đúng chưa còn khi mà chúng ta khai báo biết thì làm sao nó phải có chữ chữ ở nha you. áp dụng chọn con đường này hay là cái thương hiệu này mình nhìn a này à, ờ, nó vào cái gì nhỉ dòng số 7 bị sai đúng không à đúng rồi đây này, wheel này nó không không không cái hoa này đấy thấy chưa không lỗi đó và mày để ý đó. ok và sau khi đó chúng ta biên à, biên dịch ra file cách biên dịch ra file như sau các bạn chọn a bút kích vào query file ok nha các bạn lấy về thì các bạn bấm vào nút select à nút được chưa ờ, như thế nào à nhớ là cái chỗ ở cái phần sau mình sẽ mình sẽ nói ở đây thì à, các bạn lưu ý để mà chúng ta khi mình ra hết đấy, các bạn nhấn vào biểu tượng này thì các bạn thì nhấn nhé bài sau đó các bạn bấm vào đây bài này là mình chưa nhấn biểu tượng nó cho nên nó không không thể nào hai của nó là cái cột kế recorder được chưa cái cốt hai file hết này chính là bây giờ mình sẽ kiếm nó ra cái tốt được chưa đây sau khi mình kiếm ra cái tốt lên và chúng ta làm file cho nó các bạn nháy trái chuột vào con trên cái ngôi tình thương là chọn cái ngôi mà chúng ta lưu này. làm gì chưa rồi chúng ta kết thúc cái buổi học ngày hôm nay và còn à, còn nhau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, có thêm nút bấm nữa mà sẽ có dài thuốc để cho chúng ta tìm hiểu cái nút bấm đó